tráng miệng nha mọi người Ta-da! Đây là tiết mục có tráng miệng. Thanh niên mẫn đã rất là lười. Thanh niên thanh niên mẫn không hề có cái ý định là sẽ lột trái xoài ra. Ừ. Thanh niên mẫn là để nguyên về ăn luôn. Đúng. Một thanh niên rất lười biết. Đây, còn đây. Đây là chúng tôi. Ở đây, ở đây tôi sẽ à, ăn một cách rất là chuyên nghiệp nha. À? Đấy. Và hãy xem chúng tôi ăn xoài như thế nào. Giờ gọi hai phong cách ăn xoài nè. xài mà lột như lột chuối vậy đấy mình phải tuy là mình ở nơi hoang dã nhưng mà mình vẫn sang trọng nha mọi người mình ăn như người rừng vậy à hú à hú cắt ngang khúc này luôn anh xong rồi <laughs> anh làm màu đủ rồi dao này lục quá để lấy cái dao khác trời anh em theo nhiều dao lắm mày đừng có đùa với anh à, rớt ngủ lùm lum rồi sáng mình phải gom lại mình đốt mới được ừ chúng ta là gọi là teacher teacher cái uh, cái nước rút ê, cái cái dao nhỏ của anh đâu rồi đây dao nhỏ đây đây ừ. à. à. Ừ. anh ờ, tính làm gì vậy làm gì vậy đừng nói làm cái bồn cái tối không dám đi ra ngoài đi đó nha chắc là đừng xoài trời Thôi mà ăn kiểu rừng rú được như vậy Ủa để chi à Nè, Đây. À. rồi mút này trời ơi học Hồn hết cho học rồi mút Còn cái hộp không Cái gì tôi quanh cứng Đây, không quá. À, người ta ăn uống nó rất là sang trọng Người ta ăn nó phải uh, từ tốn Đấy Dao nhỉnh ghét về <laughs> muôn dao đó nhiều tiền nít bí tiền trăm tư trăm <laughs> tư nha nó dao của bất đàng hoàng nha không phải thương không phải đồ lô, lô cơm đâu nha cứ lấy miếng thép thôi, người ta mài thôi dạ không trọng là thép gì và cái công nghệ mài như thế nào tôi luyện nó có đúng lửa hay là không người ta đi bắt hớn sao ngon quá à còn ai đó chưa gọt <laughs> vỏ xong Mình ra ngoài chơi với người ta trời Rồi nè, khoai chín rồi nè Đi qua kia đi, nhiều khi mình truy xăm cũng được Trời ơi đó, nè, nè, khoai trời ừ, bỏ luôn cái đó đừng Hồi nãy tôi đi toilet tôi đã ờ, rửa tay bằng nước sát khuẩn đàng hoàng nha mọi người Tôi thì chưa <laughs> Đó lý do vì sao nên ờ, ở đây chúng tôi mỗi người một trái <laughs> Không ai ăn chung với ai cả Em chưa nói xong Em nói là tôi thì chưa đi toilet <laughs> tuy là chúng ta đang à, trong survival mode nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái sự à, mọi người ơi đây là khoai nướng bốn cái, cái nhân, nhân cái tính nhân văn cái tính gọi là tính con người personal hygiene chúng ta cần phải giữ no không phải nó không là hygiene ý muốn nói là hãy giữ cái tính con người á Ờ, humanity đúng rồi humanity chứ còn để ăn ăn lông ở lỗ rồi mai mốt mà về thời tiền sử rồi đó đấy, đấy cái thế không được em có đọc sách uh, gì ta babylon người từ của sai chưa có nghe cái tên vui đâu nghe cái babylon à? babylon cái lúc mềm với anh babylon người tù khổ sai nó nó có nói về một người tù bị à, à, đưa xuống tận cùng của xã hội để trở thành giống như bị mất nhân tính á mình con vật ừ nhưng mà ông tìm mọi cách ông giữ vững người khác thì mất hết rồi nhưng mà ông cố gắng ông giữ và cuối cùng ông trốn thoát được đây rất là luxurious thật ra là anh chỉ cần cắt hai cái gì xong rồi cái anh rạch rạch rạch rạch như cái hướng dương này đó xong anh nặng lên xong rồi anh cạo thôi anh đang ăn uống nó rất là sang trọng quý phái cái này rất cần thêm một cái dĩa nữa cái đó nó quý phái hơn chứ ở bên kia nó cũng cọt giống mình vậy đúng rồi làm màu giống bắt trước đâu kêu gì đâu <laughs> làm màu giống mình đó mình nữa làm nhưng mà bên kia nếu người ta nhiều khi người ta chỉ cọp lên bên kia người ta nhiều khi người ta có kẽm thì sao nó có một xe mới đi nữa kìa bên kia bây giờ nó đông đúc rồi không phải có hai người đâu nãy em thấy xe hơi chạy vô luôn á rồi mình còn có xe hơi là bóng hết rồi rồi bây giờ nè hãy coi thanh coi sự khác biệt giữa sang trọng về đi ha đây mọi người đây giờ cho trái lên là nứt Ừ. Đây là sự khác biệt Của 5 phút đồng hồ Giờ mình đi Đây là cái tính con người Hai người đang lai chim bán hàng hay sao vậy trời Giờ mình kiếm cái, cái trái khác dạ, Tôi vẫn chưa mở được cái con dao này đấy, gọt xoài <laughs> Trời ơi Bấm sao đây Có cái nút bấm này nè Và có nút cần gạt Cần gạt này cần để khóa Bật lên hoặc bật xuống Ờ ừ. Giờ hôm nay ra ngoài kia rửa tay ta Rồi, em gạt rồi đó Ờ bây giờ tôi mới ăn sòi nè sáng nay nước chắc có thử em à, lấy cái chai nước rửa tay em rửa cái, cái lưỡi đi cháu quân chưa nãy em nghe không kỹ em, em nghe em nghe nó em uh, lấy cái chai nước rửa tay em rửa cái lưỡi em chưa <laughs>